Top 5 app đọc báo xem video kiếm tiền cao miễn phí uy tín Phần 1 App thứ nhất trong 5 app mà Hoa Xe muốn chia sẻ với anh em là app Blink Story Đầu tiên anh em tiến hành truy cập vào đây để tải app miễn phí Sau đó đăng nhập bằng link Facebook cho mình nha Đối với app này, chúng ta sẽ có rất nhiều cách để kiếm điểm Nào điểm danh hàng ngày này, rồi đọc báo, xem video kiếm điểm Cũng như là làm các nhiệm vụ khác ở đây nha Và mình thấy cách kiếm điểm nhiều nhất trên app này đó chính là mời bạn bè tải app ha và sau khi anh em có một số điểm nhất định rồi, anh em sẽ đổi số điểm đó để lấy thẻ cào điện thoại ha. Hoa sẽ đã nhận được thẻ cào từ Blink Story. Còn anh em thì sao?